quý nhân dẫn bước có vận may cực kỳ đỏ làm ăn trúng lớn có cơ hội trúng số độc đắc trúng thưởng là rất cao giúp cho ba con giáp này đổi đời đại gia tiền vàng nhất chật két Vậy ba con giáp này là những con giáp nào? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi hợi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 Họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời bình thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi hợi lại khác. Họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp những người này vượt qua khó khăn. Sang đầu tháng 3 âm lịch năm 2023, tuổi hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp trong vận trình năm, mà mọi phương diện của sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Từ vi dự báo, sự nghiệp của người tuổi hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng, một phần nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp và yếu tố quyết định là sự chăm chỉ, nỗ lực của bản mệnh. Thời gian này, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người chân thành và cởi mở, nên đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí, khi gặp khó khăn bạn được mọi người chủ động giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới hoặc thử sức bản thân ở công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn gặp phải một vài khó khăn, nhưng sẽ nhanh chóng làm quen và bắt vào guồng quay công việc. Với người làm lãnh đạo, sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tuy nhiên, tuổi hợi cần chú ý những kẻ hẹp hòi, đố kỵ, luôn tìm cách hạ thấp uy tín của bạn. Bạn cần bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về tài lộc, người tuổi hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc. Trong thời gian này, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác, mua hàng, con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Về tình duyên Vận trình tình duyên của người tuổi hợi trong thời gian này xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở lòng hơn. Với những cặp đôi, bạn là người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà trở thành cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có nửa kia ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Về phương diện sức khỏe, người tuổi hợi cần hết sức chú ý, dù công việc bận rộn đến mấy con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Vậy, vận trình của tuổi hợi sẽ diễn ra như thế nào trong 10 ngày đầu tháng 3 âm tới? 1. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi trong 10 ngày vào đầu tháng 3 âm được dự đoán có nhiều khởi sắc rực rỡ nhờ rất nhiều cát tinh hội tụ. Ngay từ những ngày đầu tháng, bản mệnh đã được chính ấn che chở, các kế hoạch được hoàn thành sớm hơn thời gian dự định ban đầu, tốc độ nhanh nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo ổn thỏa. Nhân cơ hội này, những chú hợi có thể mạnh dạn đẩy mạnh các dự định tương lai của mình, nền tảng đã sẵn có, nếu còn chần chừ, bạn có thể để lỡ dở những cơ hội tốt. Tuy ban đầu vẫn sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung mọi thứ sẽ tốt dần lên, miễn là bạn đủ kiên định và nghiêm túc. Về tài chính, các khoản thu nhập đều đặn giúp Tân Hợi có thể yên tâm rất nhiều, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều sẽ thấy hài lòng với tình hình hiện tại. Khoảng thời gian này rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mua bán, trao đổi, nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn có thể cân nhắc yếu tố này. 2. Người tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Con giáp này sẽ nâng cao vị thế của mình nhờ những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra trong thời gian này. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được. Không có thành công nào là dễ dàng cả. Hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn. Bạn cũng được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện sức sáng tạo của mình. Đó là lý do hầu hết các ý tưởng của bạn đều được thông qua rất nhanh. Môi trường tập thể 9 người 10 ý nhưng bạn luôn biết cách dung hòa các ý kiến trái ngược để đi tới thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nhân duyên tốt cũng rất hữu ích cho tài chính của quý hợi trong tháng mới. Con giáp này khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này, việc kia. Để tăng thêm thu nhập cả nguồn thu chính, phụ đều cùng xuất hiện, nhưng bạn cũng cần thận trọng và cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu. Đường tài lộc có phần hanh thông suôn sẻ hơn, nhất là thời điểm ngay đầu tháng khi được cả chính tài và thiên tài trợ mệnh, Vận khí lên cao cũng là lúc tuổi quý hợi nên tiến hành các hoạt động cầu tài như khai trưng, mở hàng, mở rộng thị trường, tranh thủ lúc may mắn đang đồng hành để làm điều mình muốn. 3. Người tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995. Đường tài lộc của người tuổi Ất Hợi được dự báo khá vượng ngay từ đầu tháng, nhờ được cả chính tài và thiên tài hậu thuẫn. Đây là tín hiệu tích cực cho những người làm công việc kinh doanh, đầu tư, buôn bán, bản mệnh có thể mạnh dạn đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Người làm công ăn lương cũng khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này, việc kia để tăng thêm thu nhập. Nguồn cảm hứng làm việc của bạn cũng được nâng cao trong đầu tháng này khi bản mệnh đang có cơ hội được làm những việc mình yêu thích trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh xây dựng và gắn kết các mối quan hệ xung quanh mình. Con giáp này không chỉ cho dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà còn nhận được nhiều sự chú ý từ cấp trên. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đừng để bên trọng bên khinh, nhất là đừng vì mải mê làm việc mà bỏ qua những hạnh phúc đời thường đơn giản của mình. Vị trí số 2. Xin chúc mừng con giáp tuổi Mão. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân, Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng, họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao, với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tuổi mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt, bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió, thì tuổi mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Người này sống rất thoải mái, phóng khoáng, họ chi tiêu có phần hoang phí, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho bất kỳ ai gặp khó khăn. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng, Vận trình tử vi tuổi mão âm lịch cho thấy, thời gian đầu tháng người tuổi này đón vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, những khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Thời gian này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Đây là lúc bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh, công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quý nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem đến cho Mão nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất, vân vân. Có sự đồng hành của quý nhân, giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc, nên được cấp trên đánh giá cao lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ở mão ủng hộ mang tới những sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, do đó thời gian này rất thích hợp để mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công khá cao, các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và tốt đẹp. Môi trường làm việc lành mạnh cũng giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người, nhưng bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người, biết ta, khiêm tốn, tôn trọng người khác, bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung ngay từ đầu tháng, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió, tới khoảng giữa lại cảm thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu, dù khối lượng trong thời gian này không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong trong tập thể, được mọi người yêu mến ngưỡng mộ. Con giáp này nhờ có chính tài che chở nên tài lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt, bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều. Tài chính cho phép nên muốn làm gì cũng tự tin hơn, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa công việc trong thời gian này có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu hậu hĩnh. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, tuổi mão không chỉ kiếm tiền cho bản thân, mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tháng có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhạy, tuổi mão luôn đáp ứng được, vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Môi trường công việc có thể mang tới cho bạn nhiều mối quan hệ rộng mở, cũng được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng. Song, cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ, nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Với các cặp đôi hay các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai bạn ngày càng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Một số cặp vợ chồng mong có con, có thể đón tin vui trong tháng này nhờ Nguyệt lệnh lâm thai ủng hộ. Nhìn chung, sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong thời gian này. Khi tuổi mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Đôi lúc vì áp lực cuộc sống khiến bạn khó tránh cảm thấy mệt mỏi, uể oải, nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng. Khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó, bạn lại tận hưởng những phút giây bình yên, thư thái. Vận trình của những người tuổi mão có năm sinh âm lịch khác nhau, đúng 10 ngày đầu tháng 3 sẽ diễn ra như thế nào? 1. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão may mắn đón nhận tin vui cát lành trong tháng, khi mà bản mệnh được cát tinh tử vi soi chiếu, đường công danh, sự nghiệp, nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. May mắn tới rất đúng lúc, đã làm tăng thêm sự tự tin trong bạn, để con giáp này có thể mạnh dạn theo đuổi điều mình muốn. Nhìn chung con giáp này còn có thể được quý nhân trợ giúp ở nhiều phương diện, mặc dù khó tránh khỏi những trở ngại khó khăn ban đầu, nhưng càng về sau bản mệnh tích lũy được cho bản thân thêm kinh nghiệm, vững tin vào con đường mình đã chọn và thu về những nguồn lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra. Tài lộc trong thời gian này có lên có xuống, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được ở mức ổn định và hài hòa, các nguồn thu nhập đều đặn, giúp cho cuộc sống của con giáp này dễ chịu và thoải mái hơn, có thể chi tiêu vào những việc mình cần mà không phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều, Người làm công ăn lương, tuy vất vả với nghề tay trái, nhưng thu nhập có sự tăng tiến khá rõ. Thời gian này rất thích hợp cho các khoản đầu tư vừa và nhỏ. 2. Người tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Đầu tháng có chính quan nâng đỡ, nên người tuổi Đinh Mão giành được khá nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Bạn làm việc có trách nhiệm và nỗ lực hết mình để giành lấy mục tiêu đã định từ trước đó. Sự kiên định của bản mệnh khiến cho khó khăn không thể làm bạn lùi bước, vận trình tài lộc vô cùng tươi sáng, tiền bạc đổ vào nhà như nước, lợi nhuận gia tăng không ngừng. Người làm kinh doanh, buôn bán, buôn may bán đất, người làm công ăn lương, tuy hơi vất vả một chút nhưng thành quả nhận về hoàn toàn đủ để bạn nở nụ cười mãn nguyện. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, tuổi mão không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Đầu tháng có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làn giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách đòi hỏi sự nhanh nhạy, tuổi đinh mão luôn đáp ứng được, vì thế bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. 3. Người tuổi kỷ mão, sinh năm 1999 Với những người sinh năm 1999, thì thời gian này bản mệnh nhiều cơ hội mới trong cuộc sống, nguyệt mã nhập cục. Bản mệnh dễ dàng có được thành công trong công việc, bản mệnh nên linh hoạt và chủ động hơn trong công việc. Dù may mắn có các tinh trợ lực, các thần giúp đỡ, nhưng nếu chính bản thân mình không có sự cố gắng và nỗ lực, thì cũng khó lòng có được thành công. Đây là điều vô cùng chắc chắn phù hợp với bất cứ công việc nào. Cơ hội để bản mệnh kiếm tiền sẽ đến vào đầu tháng, khi mà thực thần đang ở bên hỗ trợ, đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện những việc mình đã có kế hoạch từ trước, đồng thời mở rộng công việc kinh doanh để có được tài lộc về tay. Đường tình duyên khá lý tưởng, nhiều người có thể thông qua những mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy cho mình người tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, trước khi tiến tới một mối quan hệ tình cảm xa hơn, hãy cân nhắc giữa cả trái tim và lý trí. Tất nhiên tình yêu là chuyện của trái tim nhưng đừng để cán cân quá tranh lệch. Vị trí cuối xin chúc mừng con giáp tuổi Sửu. Người tuổi Sửu rất thật thà chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỉ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là xa lánh những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm là gì. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Và trong 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, được coi là một thời gian hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình huống không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tuổi Sửu âm lịch dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng trong mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì thời gian này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Thời gian này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực. Với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe, sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Vận trình của người tuổi Sửu theo từng năm sinh âm lịch đúng 10 ngày đầu tháng 3 âm, sẽ diễn ra như thế nào? 1. Người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu trong thời gian này được dự đoán có nhiều khởi sắc rực rỡ nhờ có rất nhiều các tinh tụ hội. Ngay từ những ngày đầu tháng, bản mệnh đã được chính ấn che chở, các kế hoạch được hoàn thành sớm hơn thời gian dự định ban đầu, tốc độ nhanh nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo ổn thỏa. Nhân cơ hội này bản mệnh có thể mạnh dạn đẩy mạnh các dự định tương lai của mình, nền tảng đã sẵn có, kinh nghiệm già dặn lâu năm. Nếu còn chần chừ, bạn có thể để lỡ giờ những cơ hội tốt. Tuy ban đầu vẫn sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung mọi thứ sẽ tốt dần lên, miễn là bạn đủ kiên định và nghiêm túc. Về tài chính, các khoản thu nhập đều đặn giúp tân sửu có thể yên tâm rất nhiều, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều sẽ thấy hài lòng với tình hình hiện tại. Khoảng thời gian cuối rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mua bán, trao đổi, Nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn có thể cân nhắc yếu tố này. 2. Người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu thời gian này cắt lành, phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối, đánh bay những xui xẻo trước đó. Tài lộc đổ về ào ào như nước, người tuổi Ất Sửu 1985 có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông. Người làm kinh doanh, phát tài phát lộc, thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có, đối tác kinh doanh hợp ý. Đôi bên hợp tác cùng có lợi, tìm được ý kiến đồng nhất trong quan hệ làm ăn, cùng nhau cố gắng phát triển, mang về lợi nhuận ngày càng tăng cao. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức giúp cho người tuổi sửu tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra, thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng các tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy tới. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức, 3. Người tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Vận trình 10 ngày đầu tháng 3 âm của người tuổi Đinh Sửu khá tốt, cát khí lan tràn, bản mệnh nhờ thế mà cũng gặp nhiều điều thuận lợi may mắn hơn, đường tình duyên có quý nhân phù trợ, đào hoa rực rỡ, mệnh chủ được hưởng nhiều hạnh phúc ngọt ngào, người còn độc thân nên nắm bắt cơ hội này để tìm người ưng ý, chung tay hiệp sức xây dựng gia đình. Vận trình tài lộc cũng cực kỳ thịnh vượng, thời gian này là cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, Người tuổi đinh sửu dù làm công ăn lương hay theo nghiệp, kinh doanh, buôn bán, cũng lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy tay, mua sắm, chi tiêu thoải mái. Có điều trong thời gian này có bạch hổ hung tinh đe dọa, nếu đi xa bản mệnh nên thận trọng ít nhiều, đặc biệt với những người thường xuyên phải đi lại nhiều, do nhu cầu công việc càng phải thận trọng hơn. Vận trình sự nghiệp thời gian này cũng có thể xảy ra biến động, do thiên quan án ngữ nên đề phòng kẽ xấu hãm hại. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của ba con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận, đúng 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và già có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.